dạ ba thề đi đi có cá bù mình mong đàn rồi nó coi không ok một trăng không? Bốn trăng rồi. Đi không cô đi. Tôi như vậy đấy mồm đi.

bang ba honda ma dak le gap le ba honda o bi ka ho ak nu ka ayo ừ cái là cái hình na kinh năng hình na kinh năng hình na kinh năng hình na kinh năng hình na kinh năng hình na kinh năng hình na kinh năng ừ có phải không